Xin chào tất cả anh em nhé Thì rất nhiều anh em từng thua tha nợ nần cầm cố nhà cửa vì những cái trò chơi đỏ đen như là bầu cua tài xỉu hay là sóc đĩa thì tại sao anh em lại thua tại sao anh em mất tiền thì hôm nay anh em hãy xem hết video của tôi để tôi giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho anh em những cách chơi những cái thiết bị chơi công nghệ bịp tinh vi nhất hiện nay đấy để tránh anh em mất tiền mất của vì những cái trò chơi đỏ đen như thế này thì hiện nay trên tay tôi là những cái sản phẩm Đấy, máy quét Nazia hàng công nghệ cao độc quyền mới nhất của công ty chúng tôi vừa phát hành để giúp anh em chơi, giúp anh em giành chiến thắng trong tất cả những cái sân chơi từ bầu cua, tài xỉu cho đến sóc đĩa. Thì cái cách chơi như thế nào, cách sử dụng ra làm sao thì một lát sau đây tôi sẽ đi vào thời tiết thực tế cho anh em khi anh em sử dụng cái máy này trong tất cả những cái môn chơi như thế này. Đấy thì có nghĩa là vào sân chơi sòng sới của người ta thì anh em mình rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần cầm cái máy này, anh em đút cho người, anh em thật kín đáo vào Đấy, trong cái phạm vi từ 5 đến 7 mét là máy có thể phân tích và báo trước cho em biết trước kết quả rồi thì có tất nhiên là anh em vào sân chơi của người ta thì là hột nắp đĩa quân vị của người ta cho người ta làm cái luôn đấy mình làm sao mình cầm cái máy này là mình có thể biết trước kết quả để mình đánh rồi đấy thì sau đây không làm mất thời gian của anh em nữa thì tôi sẽ đi vào cái test trực tiếp cho anh em thấy luôn cái độ hiệu quả cái độ chính xác của nó anh em nhé thì đầu tiên trước khi đi vào video thì tôi sẽ test qua những cái đồ đạc để chứng minh cho em thấy những cái đồ hôm nay tôi sử dụng để quay video cho anh em hoàn toàn là đồ thường đồ chợ anh em nhé đây là cái thanh nam châm hít cực kỳ mạnh đây anh em mình là dân chơi cờ bạc em biết rồi nếu mà là đồ bịp thì nó sẽ hít rất là chặt đấy nhưng mà đây nó không hề hít thì chứng tỏ với anh em một điều là đấy đồ hoàn toàn là đồ thường đồ chợ đồ xanh chín thôi đấy đấy, bát đĩa quân vị là không hề hít này nắp tài xỉu này không hề hít anh em biết là nếu là đồ bịp thì nó đã hít rất là chặt rồi Đấy, dạ, nhưng mà đây nó không hề hít thì chứng tỏ một điều này hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thôi anh em nhé đấy cột nắp đĩa là không hề hít này tô bầu cua này tô ăn canh tô múc chanh hàng này là tôi luôn không hề hít luôn này hột hạt bầu cua đây không hề hít luôn này đấy em thấy chưa đấy thì anh em test qua làm xem nhưng em thấy rồi thì hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thôi thì tôi sẽ đi vào thực tế từng cái bộ môn chơi một đấy thì ba cái chiếc máy này thì tôi lập trình sẵn ba cái trò chơi rồi để quay video đỡ mất thời gian đấy thì còn cái cách quét như thế nào đấy cụ thể nó ra làm sao anh em cái điện thoại trực tiếp lên cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đấy tôi hướng dẫn cho anh em từ 3 đến 5 phút là mình hiểu hết cái nguyên lý hoạt động của nó thôi đấy thì vào sân chơi sòng sới anh em nhớ khởi động cái máy lên này đấy như cái máy này tôi lập trình để chơi cái môn sóc đĩa thì sau đây tôi sẽ test cái bộ môn chơi sóc đĩa cho anh em đây đây tôi chọn là bốn cái quân vị nữa đây đấy từ từ trắng nhá đây. khởi động máy anh sóc biết này rồi này đấy tôi để vào trong cái cốc này để cho cái nhịp rung của nó rung vọng lên anh em mình nghe anh em phân biệt đấy thì cái nguyên lý rung của nó như thế nào thì sau đây anh em nhìn vào cái bảng công thức cái bảng hướng dẫn này đấy thứ cái lẻ là máy sẽ báo một rung chẵn nó sẽ máy báo hai rung anh em mình biết trước để em đánh em đặt tiền đấy rất đơn giản thôi còn tôi test luôn anh em thấy luôn này đấy sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được em nhé máy có thể báo chuẩn 100% cho em luôn đấy em nghe rõ ràng chưa máy nó báo một dung này một rung tướng đánh lẻ thôi này một dung đánh lẻ mở luôn cho em xem luôn này ok chưa ba trắng này tiếp tục này anh em thử đoán xem là anh em đoán chuẩn hay là máy đoán chuẩn nhé đấy như ván này là máy tiếp tục báo một dung một dung đánh lẻ mở luôn này ok chưa đấy vẫn ba trắng này đấy, tiếng này tôi sóc thì anh em đoán được nó ra cái gì ai sóc ai làm cái cũng được anh em nhé đấy bẹt câu lẻ luôn máy báo một dung anh anh em đoán là có phải là lẻ không bảo luôn anh em thực tế này ván này tôi đánh 50 tỷ và lẻ và lẻ luôn này ok chưa vẫn ba trắng sợ chưa anh em này test lại anh em tiếng cuối cùng này đấy anh em đoán đi Đấy, còn máy móc thì nó không bao giờ có độ sai lệch rồi Rồi, như cái này là máy báo hai dung hai dung đánh chẵn cho tôi Đây, mở anh em xem luôn này Có phải chẵn không ạ? Nên tứ tử luôn này Sợ chưa? Đấy, đã gọi là sản phẩm, đã gọi là máy móc công nghệ thì không bao giờ có độ sai lầm được anh em ạ nhá làm sao anh em chỉ cần sở hữu những cái máy như thế này là anh em có thể giành chiến thắng trong các sân chơi của anh em rồi anh em chơi xong anh em nhớ cái cắt tắt công tắc nguồn của nó đi này bởi vì sau đây tôi test cho anh em sang những cái bộ môn tiếp theo đấy đây đây là máy anh tài xỉu tiếp theo tôi test cho anh em qua cái bộ môn chơi tài xỉu khi anh em sử dụng cái máy này xem độ hiệu quả nó là bao nhiêu phần trăm đấy, tôi chọn ba cái hộp tài xỉu kích cỡ nó bằng nhau đấy, tôi test cho nó dễ đấy thì cái máy đánh tài xỉu đây em vào sân chơi thì em lại khởi động cái máy này thôi rất đơn giản luôn đấy tôi bắt đầu để trong cái cốc này để cho nhịp rung nó rung vọng lên thì cái nguyên lý rung của nó như sau này anh em nhìn nhìn này đấy thì cứ tài là máy nó sẽ báo hai rung xỉu là máy báo một rung đấy rất dễ chơi rất dễ phân biệt thôi đây test luôn em thấy này không phải dườm dài này đấy xem máy báo chuẩn không đấy máy báo rõ ràng là một dung anh em nghe không một dung một dung em đánh xỉu tôi này mở luôn này ok chưa đấy bốn hai một bảy điểm xỉu này tiếp tục này cái sóc thật mạnh này xem là máy có báo được không này đấy máy báo hai dung hai dung đánh tài rất đơn giản thôi bán nhà bán cửa anh tài anh xem này ok chưa đấy sáu năm một mười hai điểm tài này đấy chuẩn chưa đấy ai sóc ai làm cái cũng được cứ từ 5 đến 7 mét là nó báo chuẩn 100 phần trăm em rồi đấy máy báo tiếp tục hai dung đấy rất nhanh luôn hai dung đánh tài rất đơn giản mở này ok chưa 6 5 1 đấy tiếp tục là 12 điểm tài test anh em kỷ niệm trên cuối cùng này đấy anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình là tôi cung cấp cấp những cái thiết bị hay những cái công nghệ tinh vi nhất như thế này để cho anh em chơi anh em nhé như ván này máy tiếp tục báo hai dung hai dung chắc chắn là đánh tài là có tiền mở ra có tài là có tiền này ok chưa năm năm ba mười ba điểm tài này đấy em thấy chính xác chưa thấy hiệu quả chưa đấy anh em chơi xong anh em tắt nguồn nó đi này đấy thì sang cái bộ môn tiếp theo là cái bộ môn chơi bầu cua thì cũng rất nhiều anh em mình nợ lần thua tha về những cái môn chơi bầu cua như thế này rồi đấy thì người ta đã nói rồi cờ gian bạc lận mà không có ai chơi xanh chín với ai cả anh em mình không biết đấy thì em mình thua thôi đấy rất đơn giản thôi đấy chọn ra ba cái hột bầu cua thì test anh em luôn này đấy. thì cái công thức cái nhịp rung của nó như sau này anh em chú ý vào đây này đấy thì cứ bầu là máy nó sẽ báo không rung cua một dung ngắn tôm một dung dài cá hai ngắn gà hai dài và nai là ba ngắn anh em chỉ cần bỏ ra 2 đến 3 phút là anh em học thuộc cái bảng này luôn nó cực kỳ dễ chơi dễ nhớ thôi đấy và sân chơi thì lại khởi động cái máy lên này đấy, khởi động xong thì tôi lại tiếp tục để trong cái cốc này đấy tai mình nghe kết quả máy báo này mắt anh em nhìn vào kết quả tôi sóc này đấy, xem nó chính xác đến đâu độ hiệu quả là bao nhiêu phần trăm anh em nhé này sóc luôn anh em này đấy, sóc rất là nhẹ luôn rất là êm tay luôn để xem nào máy báo có chuẩn không có báo được không anh em nhé như bán này máy báo một cái rung rất là dài một rung dài anh em đánh con tôm cho tôi mở ra cho anh em xem luôn này ok chưa tôm tôm gà đấy cực kỳ chính xác luôn tiếp theo này đấy sóc cực kỳ nhẹ luôn như bán này anh em nghe rõ ràng chưa hai cái rung rất là ngắn này hai rung ngắn anh em đánh con cá luôn này hai ngắn đánh cá đấy mở anh em xem luôn này có cá là có tiền này hai cá một bầu đấy cực kỳ chính xác luôn đấy thì nhiều anh em có thắc mắc là tại sao cái máy này nó rung to như vậy thì vào sân chơi sòng sới người ta có phát hiện được hay không có bị lộ hay không thì tôi xin khẳng định luôn một điều anh em là cái máy này nó rung cực kỳ êm luôn chẳng qua là tôi phải để trong cái cốc này để cho cái nhịp rung nó rung vọng lên anh em mới nghe anh em mới phân biệt được còn bây giờ tôi cầm trực tiếp trên tay này tôi đánh này đấy thì máy nó rung cực kỳ êm anh em không bao giờ nghe được luôn đấy, để sát camera anh cũng không nghe được này đấy này tôi để sát camera xem có nghe được nhịp rung của nó không này đấy đấy rồi máy báo cho tôi biết là một rung dài là đánh con tôm đấy còn anh em có nghe thấy không hoàn toàn là không nghe gì đúng không máy báo cực kỳ êm luôn một cái rung dài đánh con tôm này mở ra có tôm này ok chưa một tôm này hai cá này đấy cực kỳ chính xác luôn đấy bởi vì nó là đồ chơi công nghệ đấy nó là thiết bị máy móc mà anh em không bao giờ có độ sai lệch luôn Đấy, thì bất cứ anh em nào cần thì có thể là gọi điện thoại trực tiếp đến cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình của anh em đấy để đặt hàng cũng như là tư vấn miễn phí hai là qua trực tiếp công ty tôi công ty tôi hiện nay có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hà nội hai là cầu bình triệu thành phố hồ chí minh anh em mình qua anh em được quyền mang trực tiếp hột nắp đĩa quân vị của em qua tiết hàng thì hàng trực tiếp anh em làm sao anh em cảm thấy ưng ý nhất thì anh em mình mang về chơi kiếm tiền thôi đấy rất dễ chơi rất đơn giản thôi đấy thì với những cái sản phẩm như thế này thì công ty tôi bảo hành cho anh trong vòng 2 năm luôn đấy anh em mình chơi bất kỳ vấn đề gì anh em mình sẽ được bảo hành đổi mới một đổi một luôn thì thời lượng video nó cũng có hạn thì tôi xin chúc anh em là những người chơi khôn ngoan chúc anh em giành chiến thắng trong tất cả những cái sân chơi sòng sới của mình xin chào tất cả anh em